Panda, Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Thì cũng lâu rồi mình chưa làm video hướng dẫn cho anh em Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại một bài video hướng dẫn cho anh em Về cái việc là mở rộng home đồ cá nhân cũng như là rương đồ một cách miễn phí Không phải tốn Bitcoin thì cách thông thường mà chúng ta sử dụng khi mà mở một cái rương đồ đây ví dụ như hòm đồ của mình này không thể mở được anh em thấy không và rương đồ của chúng ta ở đây đây rương đồ của chúng ta không thể mở được expand đi chúng ta không thể mở ra và cách thông thường của chúng ta để có thể mở là chúng ta phải nhấn x shop đây x shop và chọn mục special item và chúng ta mua hai cái vật phẩm này cái value expansion để chúng ta có thể mở rộng rung đồ và cái magic package để chúng ta có thể mở rộng được là hòm đồ cá nhân và việc mở hai cái hòm đồ cá nhân mang theo người và một cái uh, à, bao expansion là rương đồ này thì tổ, tiêu tốn của chúng ta khoảng 500 g Bitcoin thì để tránh cái hiện tượng mà tốn quá nhiều tiền vào với con vào mua những thứ như vậy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cách đó chính là làm nhiệm vụ và nhận hai vật phẩm đó một cách hoàn toàn miễn phí và nhân tiện đây mình sẽ cũng chỉ cho anh em cách nhận win một free không phải mất một đồng nào hết anh em nhận x shop và chuyển qua một cửa pol cho mình sau đó anh em mua win với giá là không ngờ pol đây chọn bài ok và sử dụng nó ok bây giờ chúng ta nhấn V lên và chúng ta sẽ nhận một cái được một cái win một như thấy không đây một cái win một rồi đối với nhân vật ép của mình ngày hôm nay thì làm nhiệm vụ tất nhiên là phải đi giết quái mà giết quái à, thì tất nhiên phải có vũ khí mới giết được nhớ nhân vật bút của chúng ta là không thể giết phải không thì mình sẽ mua cho em nó một cái cung đây một cái cung và một cái nọ à, một cái cung tên và một cái mũi tên rồi cách làm nhiệm vụ như thế nào thì nhiệm vụ của mình chỉ là phải đi tìm cả con nhân vật có nhiệm vụ mở rương có tên là Wakai gì đấy thì nó sẽ xuất hiện một trong bốn map là Loren này Noria Daviat và Atlan bốn map này nhé nhé thì hiện tại mình đang ở Noria ở đây và không thấy con nhân vật NPC của chúng ta thì chúng ta di chuyển sang Lorencia và chúng ta di chuyển đến cái góc bên trái của màn hình anh em cứ việc đi theo mình mình sẽ chỉ các vị trí anh em nó xuất hiện cho anh em luôn rồi bình thường em nó sẽ ở đây nữa là vị trí số 2 vị trí thứ ba là ở map Atlan đây anh em đi đến ở đây nếu như không có cuối cùng chúng ta sẽ di chuyển đến map Daviat đây đây là có nhân vật npc mà chúng ta cần phải làm nhiệm vụ sau khi mà anh em tìm được nhân vật này thì anh em chỉ cần nhấn vào tôi muốn làm một cái nhiệm vụ đây nhiệm vụ đầu tiên là set view này ở nhiệm vụ này thì chúng ta chỉ cần việc nhấn z z z và offset thì sau khi làm như vậy thì nó yêu cầu chúng ta đi diệt một con là đặt Knight và nó sẽ xuất hiện ở các map cao của Lost Tower và sau đó chúng ta sẽ nhận một vật phẩm có tên là Asian Status mang về và trả cho nó thì chúng ta sẽ có được một cái mở rương nha nhé một cái mở rương nha nhé rồi chúng ta sẽ di chuyển và theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta chỉ cần di chuyển đến map lot 6 rồi, anh em đi đến lot 6 để anh em đợi tí mình sẽ cài lại skill để em là có thể sử dụng ok sau khi anh em di chuyển đến map 6 thì anh em bật tab lên và di chuyển đến vị trí spot như trên màn hình của mình rồi chúng ta nhấn auto rồi chúng ta cài lại skill cho em nào đánh ok chưa rồi việc chúng ta là cần phải nhận một cái Asian Status và để xem mất bao nhiêu lâu chúng ta có thể nhận được nhiệm vụ đó đấy anh em thấy không ta sẽ phải giết quái nhiệt có nhân vật có tên là Dark Knight này nhé nhé Dark Knight có nhiều anh em rất là may mắn lên giết một hai con quái là có thể nhận được cái uh, action này rồi nhưng có một số anh em giống như mình này hiện tại farm gần một phút rồi mà vẫn chưa thấy vật phẩm rơi ra rồi chúng ta sẽ phải đợi có một cách khác khi mà anh em muốn treo máy và nhận nhận được vật phẩm này thì anh em chỉ cần việc nhấn Z và thêm cái vật phẩm đó vào trong cái mục anh em à, chọn vào mục Add Item là thêm cái vật phẩm mở rộng ở đây thì chúng ta sẽ gọi là status rồi thêm nó vào đây chỉ là status này và xếp như vậy thì app của chúng ta sẽ vừa bắn và nếu như có vật phẩm đó rơi ra thì chúng ta nó sẽ tự nhặt cho anh em luôn phải cái việc anh em ngồi canh mà để khi mà nó rơi anh em chuyển sang màn hình làm việc làm việc khác và không để thì nó trôi qua cái vật phẩm đó thì chúng ta phải sẽ phải là viết lại từ đầu rất là mất thời gian như vậy là chúng ta vừa nhặt được một cái không ừ, cho đấy nha như vậy là chúng ta vừa nhặt được một cái Asian status và nhiệm vụ chúng ta là quay trở về lại cái map mà NPC xuất hiện và trả nhiệm vụ đó đây đúng rồi đây NPC của chúng ta đây rồi đã complete nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được một cái vật phẩm đây gọi là value extension nội giống như ý trang dịch phẩm trong shop nhưng mà bây giờ chúng ta đã nhận free bằng cách đi làm nhiệm vụ nha anh em rồi tiếp tục chúng ta quay trở lại với npc và làm tiếp nhiệm vụ thứ hai để có thể mở được cái hòm đồ cá nhân rồi ở nhiệm vụ này chúng ta sẽ phải đi diệt con ờ, sliver Carry ở có map Atlan 3 thì con này là con quái bạc bận cung và yêu cầu chúng ta là nhận một cái market clock rồi ok bây giờ mình sẽ gõ thêm vào một vật phẩm mới đó là clock đấy hoặc là market đó. magic này nhé đây hai chữ này anh em nhấn xếp lại và chúng ta di chuyển đến map atlanta ở đây mình sẽ chỉ cho anh em một cái vị trí xanh đây anh em di chuyển theo mình đi xuống ôi khá là tốt. rồi mình sử dụng skill bút để xóa hiệu ứng rồi loại bỏ hiệu ứng mình bị dính băng khá là nhiều đây chỉ vị trí spot của cái con sliver và này rồi anh em đứng ở đây và nhấn auto magic cloud anh em thấy không chúng ta vừa nhận tiếp vật phẩm thứ hai magico cloud rồi sau khi nhận được chúng ta tiếp tục quay trở về lại với Davia quay trở về lại với npc thân yêu của chúng ta ở phía dưới này nhé em đi xuống ở à, đây đây đây chúng ta là nó sẽ phải xuất hiện ở đây nhưng mà bây giờ nó đã di chuyển sang map khác thì chúng ta sẽ phải đi tìm Hôm nay là mình sẽ di chuyển xuống Atlant thử xem rồi không có luôn này nha tiếp tục di chuyển qua Noria hy vọng là Noria có ta sẽ không cần phải di chuyển qua Loren rồi đây đây là nhân vật NPC của chúng ta ok rồi như vậy chúng ta đã nhận thêm được một vật phẩm có tên là Magis Batch Batch anh, anh em thấy không cái vật phẩm này sẽ giúp chúng ta mở rộng cái rương đồ cá nhân của chúng ta thêm được 32 ô nữa đó là một nửa cái rương này tiếp tục chúng ta nhận tiếp nhiệm vụ cuối cùng để mở nốt rương còn lại rồi ở nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ phải đi pha một cái gọi là run clock và chúng ta có thể nhận được nó từ cái con gọi là Aquamod có ở map Icarus và quay trở về lại trả cho nhân vật NPC thì chúng ta sẽ nhận được phần quà là một cái mở rộng rương đồ cá nhân ok bây giờ mình sẽ di chuyển nhân vật chúng ta đến map icarus đây chết rồi như vậy là chúng ta đã nhập được cái vật phẩm cuối cùng của nhiệm vụ đó chính là cái run slot này sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ quay trở về lại map mà chúng ta đã nhận nhiệm vụ hoặc là đi tìm NPC mình sẽ quay lại map Lorencia xem đâu rồi NPC của chúng ta đâu hy vọng là em đã không di chuyển đây rồi trả nhiệm vụ tinh như vậy là chúng ta đã nhận được ba vật phẩm đây đây chỉ là ba vật phẩm sau khi chúng ta hoàn thành ba cái nhiệm vụ anh em thấy không một cái mở lồng rước đồ và hai cái mở rộng hộp đồ cá nhân thì cách mở như thế nào và hoạt động của em nó ra làm sao thì anh em sẽ cùng mình làm ngay bây giờ luôn nha nhé mình sẽ di chuyển về cái rước đồ để mình cho anh em thấy anh em thấy lần nữa này đây extension của chúng ta không được mở ra em thấy chưa và rương đồ cá nhân của chúng ta chỉ là 64 ô nghĩa là hai chia đôi ra là 8 nhân 4 32 đây bây giờ nhấn chuột phải vào và lâu này ok tiếp tục nhấn chuột phải vào magic page ok tiếp tục magic page page rồi nhưng mà anh em thấy không vẫn chưa thể mở được thấy chưa vẫn chưa thể mở được tiếp tục anh em làm được một bước này cho mình anh em có thể đổi lại tài khoản hoặc là đổi lại nhân vật sau đó đăng nhập nhân vật lại và chúng ta sẽ tận hưởng thành quả rồi chúng ta sẽ chọn lại nhân vật ok đây thành quả của chúng ta đây nhé hai cái rương đồ hai cái rương đồ cá nhân mang theo và một cái hòm đồ đấy expand đây bây giờ chúng ta đã mở thêm được một cái rương ô này nữa và ngoài ra ở trong server của mình cũng như một số server của IGNC thì chúng ta có thể mở lên đến tầng 8 rương 8 rương ở đây thì làm sao thì mở anh em sẽ sử dụng một số lệnh sao xuyệt warre cách không hoặc xuyệt warre cách không xuyệt warre cách một chuyển qua đây cách đây cách hai nhé nhé và chuyển qua đây cách 3 và chuyển qua đây cách 4 đúng ra là chúng ta có 10 rương chứ không phải là 8 đâu nha ngoài một cái rương cổ định là work không thì chúng ta đã có thêm bốn rương nữa là 1 2 3 và 4 như vậy là chúng ta có đó bốn cái thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy nhá đây là rương búa không của mình này ok mình sẽ bỏ một số vật phẩm vào lấy ra đây rồi bây giờ mình sẽ mở ua một chúng ta sẽ sử dụng lá xuyệt qua ra cách một nhé nhé đấy nhá kiểu như vậy nhá rồi mình sẽ mở cho anh em bây giờ chúng ta sẽ phải đợi 21 giây thông thường là sẽ là 25 30 giây 30 giây sau khi anh em mở một cái rương bất kỳ theo đó anh em mới đợi phải đợi không được trong thời gian đợi thì anh em không được mở rương ra và chúng ta sẽ phải đợi sau khi đợi đủ 21 giây thì chúng ta có thể mở tiếp rương tiếp theo rồi bây giờ mình có thể mở rương thứ hai anh em thấy không không có gì hết ok chưa mình sẽ bỏ cái kiểm này vào đây tương tự như vậy chúng ta sẽ có một cái rương số 3 số 4 không? số 2 số 3 số 4 là thêm ba rương ba nhân với hai cái hai cái tại sao mình gọi là hai đây là một cái và đây một cái nữa gọi là hai nha anh em nên là chúng ta có thêm 8 rêu nữa rồi giờ anh em muốn quay lại cái rêu đầu tiên của chúng ta thì chúng ta làm thế nào thì chúng ta có thể nhấn lá xuyệt qua bracket không như trên màn hình anh em thấy không thì chúng ta sẽ trở lại cái rương ban đầu của chúng ta rồi màn hình thông báo là way please wait chắc cần là chúng ta sẽ phải đợi thêm 16 giây nữa để có thể quay lại trở lại lương để quay trở lại lương ban đầu thì chúng ta nhận vị trí 0, 1, 2, 3, 4 tùy thuộc vào cái rương mà chúng ta muốn quay lại ở đây mình sẽ muốn quay lại là rương đầu tiên nên mình sẽ nhận lại suyệt quarter cách không nhé rồi bây giờ mình đã quay trở lại rương đầu tiên này nha đây anh em thấy không rất là dễ dàng như vậy là anh em đã phải đỡ mất đi một cái khoản chi phí là bao nhiêu anh em đỡ mất đi một khoản chi phí là 500 con cho cái việc mua vật phẩm mở hòm đồ cá nhân cũng như là rương đồ thay vì đó anh em chỉ cần làm nhiệm vụ và nhận ba cái vật phẩm sau đó chúng ta nuốt ba vật phẩm đó và đổi lại nhân vật đó cách thức hoạt động của nó là như vậy và các vị trí để chúng ta có thể tìm được các cái vật phẩm nhiệm vụ thì mình cũng đã đi làm cho anh em thấy và có người làm rất là nhanh có người làm cũng khá là lâu. giống như cái nhiệm vụ số 3 của mình vậy nên anh em không đừng có nôn nóng cứ làm từ từ thì sau khi nhận được nhiệm vụ thì quay về lại NVC và trả nó ok như vậy là ngày hôm nay mình đã có thêm cái mèo cho anh em với một số anh em mới bắt đầu server Real Mu Season 16 cũng như một số server Pratic hoặc là server của IGNC và hy vọng là video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em và anh em cảm thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh hoặc là có thể comment ở bên dưới những cái điều mà anh em muốn mình hỗ trợ bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye